Nam Ni Phật Cung kính ngưỡng máy bạch ni sư trụ trì chùa Phước Điền Kính thưa quý Phật tử thân mến Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm kỷ hợi Quý Phật tử trở về đây để tham dự khóa tu niệm Phật một ngày Nhiêu trồng chánh nhân giải thoát Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của Ni Sư Và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào chân kính nhất A Di Đà Phật Kính thưa quý Phật tử thân mến Trong cuộc sống đời thường Hàng Phật tử tại gia còn quá nhiều Gia duyên bận buộc Vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền Thế nhưng quý Phật tử đã ý thức giác ngộ Sinh tử là việc lớn Cơn vô thường mau chóng Thu xếp việc nhà Hàng tháng trở về nơi đạo tràng Để tham dự khóa tu đó cũng là biểu hiện tinh thần tha thiết cầu học chánh pháp của người cư sĩ tại gia Kính thưa quý Phật tử Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi nhận lại câu chuyện Cũng như trong Tăng Chi Bộ Kinh có ghi nhận lại câu chuyện Một hôm một vị trưởng giả ở trong thành xá vệ Đã thân hành đến nơi tịnh xá Kiền Hoàng Đảnh lễ Đức Thế Tôn và vị trưởng giả này thưa rằng bạch đức thế tôn chúng con là những người cư sĩ tại gia sống giữa cõi đời trần tục còn phải lo cơm áo gạo tiền còn phải hưởng thụ đời sống thế tục mong sao đức thế tôn vì hàng đệ tử chúng con chỉ dạy phương cách làm thế nào để kiến tạo hạnh phúc an lạc đức phật đã chỉ dạy phương cách để xây dựng niềm hạnh phúc an lạc cho người cư sĩ tại gia và đã được ghi nhận trong kinh văn chi bộ chương bốn pháp hôm nay con xin mạnh phép mượn lời Phật dạy trong bài kinh này để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài người cư sĩ sống an lạc kính thưa quý vị người cư sĩ muốn sống đời an lạc đức phật dạy chúng ta cần phải thực hành những pháp như sau thứ nhất là niềm an lạc khi tạo ra tiền của tài sản một cách hợp pháp hợp lý thứ hai niềm an lạc do biết thọ dụng tiền của tài sản một cách hợp pháp hợp lý thứ ba niềm an lạc khi chúng ta không mắc nợ ai thứ tư niềm an lạc không vi phạm những điều tội lỗi đó là bốn pháp để giúp cho người cư sĩ sống an lạc giờ đây quý phật tử chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe về lời phật dạy và chúng ta quan sát vào trong đời sống hàng ngày của chính mình thưa quý vị đức phật dạy chúng ta muốn sống một đời sống an lạc người cư sĩ cần phải tạo ra tiền của tài sản một cách hợp pháp hợp lý nghĩa là trong việc mưu sinh hàng ngày ngành nghề mà chúng ta nuôi sống bản thân để tạo ra tiền của vật chất đó thì chúng ta phải chọn một nghề nghiệp lương thiện chánh đáng tránh xa những nghề làm tổn hại chúng sinh tránh xa những nghề sát sanh hại vật tránh xa những nghề gian tham trộm cắp lừa đảo giật dọc mà chúng ta tạo ra tiền của tài sản bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng và bằng cả một đời sống đạo đức nữa quý vị thì Đức Phật khuyên chúng ta tránh xa những ngành nghề tạo ra tiền của tài sản qua phương cách giết hại chúng sanh. Con nói thí dụ có những người thế gian một mà một người mà họ không còn biết đâu là tội và phước nhân và quả họ chỉ biết có tiền thôi cho nên họ bất chấp thủ đoạn làm ra những điều sai trái tội lỗi giết hại chúng sinh làm nghề đồ tể quý vị nhìn thấy trong cuộc sống đời thường những người giết hại chúng sinh làm những nghề đồ tể kết cuộc của họ có được an lành hay không thưa quý vị chắc chắn sẽ không bao giờ được an lành bởi vì cái nhân chúng ta gieo như vậy thì cái quả sẽ gặt hái như vậy cho nên dù cuộc sống mưu sinh có chật vật hoặc là eo hẹp nhưng chúng ta không sát hại chúng sinh không làm những nghề đánh cá chài lưới nghe quý vị tổn hại đi sinh mạng của chúng sinh gieo cái nhân đó nó đưa đến bệnh tật và chết yểu ở tại cái bè tiền giang đây thì có một vị phật tử ở tại chùa pháp lạc đó có quay cho con một cái clip cái clip trong điện thoại đó con nhìn xem thì có một cái chú này lúc trước đây chưa hiểu biết phật pháp thì cả cuộc đời của chú chú làm cái nghề là đi uh, văn lưới bắt cá sống bằng nghề bắt cá mỗi ngày rồi gần đây chú mắc phải một cái căn bệnh nó có một cái mục ngay cái gần mũi này nè mà cái mục đó nó không lành nó ăn nó lỡ ăn lỡ xong mà ăn đứt luôn cái lỗ mũi nó ăn đứt luôn cái quai hàm bây giờ nó ăn lên tới cái khóe mắt luôn nó ăn mà nhìn thấy dị dạng lắm quý vị ơi ăn hết cái gương mặt rồi không còn nhìn thấy rõ gương mặt của một người nữa và được biết rằng chú này làm nghề chài lưới bắt cá và sát sanh hại vật rất là nhiều cho nên cuối đời chiêu cảm quả báo thân tật bệnh mắc phải một căn bệnh ung thư mà nó ăn đầy cả cái mặt luôn rồi có trường hợp những người họ cũng sát sanh hại vật để nuôi gia đình nhưng mà bản thân mình phải chịu cái quả báo đó cho nên kính khuyên toàn thể quý phật tử tạo ra tiền của tài sản để nuôi sống bản thân giúp đỡ gia đình thì quý vị phải chọn một nghề nghiệp lương thiện trên thế gian có 365 nghề đừng chọn cái nghề sát sanh hại vật quý vị ơi không gian lưới bắt cá cũng như không săn bắn nha còn có những cái nghề săn bắn giống như một cái nhà văn hào nổi tiếng ở nước Mỹ ông này ông không phải mưu sinh bằng nghề săn bắn mà ông lấy cái việc săn bắn làm cái trò tiêu khiển cứ hàng tuần cuối tuần là ông đi săn bắn mà mỗi khi ông bắn con vật đó cho nó chết chết xong rồi ông cũng không có đem xác con vật nó về thì lấy đó làm vui thôi thì cái ông ta cuối đời ông ta chết vì cái gì quý vị biết không không phải chết vì bệnh tật mà chính cái ngòi súng mà ông đi bắn con những con vật ở trong rừng đó ông lấy cái ngòi súng đó tự ông kết liễu cuộc đời của ông rồi người ta cũng không tìm hiểu nguyên do vì sao mà ông này ông có danh vọng có tiếng tâm mà có sự nghiệp như vậy vì sao ông buồn cái gì mà ông tự sát vậy ông tự lấy súng ông bắn ông chết rồi à? nếu mà nói theo nhân quả nhân nào quả nấy đó quý vị chúng ta đừng sát sanh hại vật thân của chúng ta đây bị nhiều tật bệnh đó là do giết hại chúng sanh rồi liên trì đại sư trong bài văn khuyên chúng ta giới sát phóng sanh ngài nói cả đời nếu chúng ta không hiểu biết Phật pháp tạo tội tạo nghiệp nhiều nhất là sát nghiệp đây ngày mà chúng ta mới mở mắt chào đời cha mẹ mình sanh con mình ra cứ đầy tháng thôi nôi là sát sanh hại vật cầu cúng cho con của mình nó mau lớn chống khỏe có đúng vậy không quý vị rồi cái lớn lên chút xíu đi học hành thi đậu đấy là cha mẹ cũng sát sanh hại vật để cúng để cúng để cầu nguyện cho con mình thi đậu rồi cúng trả lễ rồi lớn lên chút xíu nữa dựng vợ, vợ gả chồng ngày đám hỏi đám cưới cũng sát sanh hại vật rồi khi mà khi mà lòng ăn cũng sát sanh hại vợ thậm chí làm đám dỗ đám quải của ông bà cha mẹ cũng sát sanh hại vợ cả đời này chúng ta tạo sát nghiệp quá nhiều cho nên chiêu cảm quả báo không nhiều tập bệnh và gặp tai ương quạng quả đến với mình hôm nay chúng ta tin hiểu về nhân quả mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai quý phật Phật tử dừng tay lại đừng sát sanh hại vật đừng tìm cuộc sống mưu sinh bằng nghề giết hại chúng sinh nữa quý vị bằng cái nghề lương thiện của mình mua bán cũng được làm cái nghề hàng rong bán vé số cũng được miễn làm sao bằng công sức lao động của chính mình mà đừng sát sanh hại được rạc vật cũng như đừng gian tham trộm cắp tìm đủ mọi phương cách để mua mô xảo quyệt để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng tài sản của người không bao giờ giữ gìn được nếu chúng ta vay nợ máu trả bằng máu nếu chúng ta vay nợ tiền trả bằng tiền quý vị ơi quý vị biết không trong cái tác phẩm khuyến pháp bồ đề tâm văn của ngài tĩnh âm đại sư ngài có viết một đoạn như sau đánh lừa bật máu ai hay cái bi thảm của mẹ ta Dắt lợn vào lò đâu biết cha ta đau đớn Vì sao tỉnh Nam Đại Sư nói hai câu đó Bởi vì trong thời điểm mà Ngài tỉnh Am ở nơi xứ Nam Kinh Thì lúc bấy giờ Ngài đã chứng kiến cái cảnh Nơi Nam Kinh Trung Quốc đây Có một gia đình nọ Họ nuôi lừa quý vị Trong nhà của họ có một con lừa Con lừa này à, là nuôi 18 năm rồi mà nó già cho nên bản thân con lừa nó không còn lầm lụng được nữa người chủ hàng ngày cứ đánh và chửi ý nói rằng con lừa sao mà làm biến quá không lo lầm lụng gì cả ngày nào con lừa cũng bị người chủ đánh đập giả mang và chửi bới một hôm người nuôi lừa này trong đêm hôm ngủ thấy mẹ của mình chết 18 năm rồi trở về bà mới đứng ngay đầu giường bà kêu con ơi con con nghe mẹ nói nè 18 năm qua mẹ đọa làm kiếp lừa Ở trong nhà bị con sai khiến, bị con đánh đập Đến lúc tuổi già rồi đâu lòng lụng gì nổi Ngày nào cũng bị con đánh giả mang hết Mà mẹ có khóc thì con cũng không hay Có kêu than con cũng chẳng biết hôm nay mẹ đã trả xong món nợ cho con rồi mẹ đến đây mẹ báo cho con biết nguyên do vì sao mà mẹ làm kiếp lừa trả nợ cho con vậy con có biết không lúc mẹ mẹ còn xin tiền á mẹ ở chung với nhà con mẹ đã lén lút ăn trộm của con 18 cây vàng cứ mỗi lần lấy một cây một cây vàng vậy để lén lút cho cái thằng út bởi vì cái thằng con út nó nằm ăn mà nó bị thiếu nợ thiếu nần thấy thương nó quá ăn cắp vàng cắp tiền của đứa con trai lớn cho thằng con trai út mà mỗi khi con trai của mình phát hiện ra mất tiền mất vàng hỏi thì bà ta thề thốt đủ thứ bà ta nói một câu rằng nếu mà mẹ có lấy của con cho mẹ làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa để trả nợ cho con đi cho nên tưởng rằng nhân quả không có báo ứng ai ngờ đâu số vàng số tiền 18 cây vàng mẹ trộm của con đó mẹ Hôm nay mẹ phải làm hân lừa để trả nợ cho con suốt 18 năm qua Bây giờ mẹ đã trả xong phần nợ đó rồi Mẹ ra đi, mẹ đến báo mộng cho con biết Mẹ đi đây và dạ, con có nuôi con vật ở trong nhà Con cũng đừng có đánh đập, đừng giết hại nó Bởi vì biết đâu nó là cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp của mình cái người này giật mình thức dậy trong giấc chim bao bán tính bán nghi quý vị cũng lo lắng cũng nghĩ ngợi mới ra ngay cái chuồng đùa thì mới biết con đùa già mà ngày nào mình cũng đánh đập chửi mắng nó nó tắt thở nó chết rồi quý vị ông này giải nghệ luôn ông không có làm nghề chăn nuôi gia súc hay là ông gì nữa hết mà ông cải gia vi tự cái ngôi nhà của ông ông chuyển đổi thành cái chùa ông phát bồ đề tâm xuất gia ăn chay niệm phật cho đến cuối đời của quý vị luân hồi nhân quả vai trả chúng ta hiểu được điều đó đừng dai thêm nợ mới đừng dai thêm nợ của chúng sanh máu xương của chúng sinh cũng như đường dai thêm nợ tiền nợ bạc của ai đó là một phương cách dai nợ nặng lãi đó quý vị chúng ta tạo ra tiền của tài sản bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng bằng mồ hôi bằng công sức lao động của mình nhưng tuyệt đối không gian tham của ai và không lừa đảo để chiếm đoạt chiếm dụng chiếm hữu của ai nha quý vị đồng tiền mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng mà đồng tiền đó chúng ta còn không có thể giữ được huống chi cái của phi tài chúng ta không thể nào giữ được đâu Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia để sống một đời sống an lạc với những sở hữu tài sản mà mình tạo ra một cách hợp pháp hợp lý thì Đức Phật khuyên chúng ta làm ngành nghề nào cũng được để nuôi sống bản thân mình nhưng phải là lương thiện phải là đạo đức quý vị ơi nói đến đây thì một số Phật tử nói làm ăn mà lương thiện làm ăn mà có đạo đức thì xem như móc bọc luôn tại vì sao bây giờ người ta gian xảo dữ lắm mình thật tình thì mình thua thiệt nhưng không sao quý vị tin vào nhân quả đi cái gì lương thiện thật thà tuy nhìn bên ngoài thấy thua thiệt như vậy nhưng mà người ta thương quý vị ơi quý vị cứ thật thà đi người tạo được niềm tin với mọi người rồi thì quý vị làm ăn rất là tốt còn mình lường gạt lừa đảo gạt gẫm người ta một lần nhưng chưa chắc lừa đảo gạt gẫm người ta lần thứ hai mà nếu lừa được đi nữa cũng không bao giờ lừa dối được quy luật nhân quả vì nhân quả theo ta như bóng không rời hình cách đây hai tuần có phái đoàn phật tử đó đến tại chùa của chúng con trên xe thì à, xe bảy chỗ ngồi nhưng mà họ đi có bốn người thôi khi vào họ ăn mặc rất là sang trọng đi chiếc xe ngon lành lắm nhưng mà vô nghe những lời tâm sự của gia đình đó thì mình mới biết rằng mình đừng nhìn người bằng cái hình tướng ở bên ngoài nha quý vị tại vì hai vợ chồng này ăn mặc bánh bao nhìn giống như là cái tướng chủ cả giám đốc vậy đó mà thiệt hai ông bà này làm giám đốc thiệt nhưng mà gia đình này cơ sở này hai viện này tuy giám đốc nhưng đã vướng vấp nợ nần 200 tỷ quý vị ơi hai ông bà đi đến nơi nói sư cô ơi bây giờ con nói thật chỉ có Phật Bồ Tát Phật mới cứu được thôi chứ bây giờ phàm nhân ở giữa thế gian cứu không nổi nữa rồi nguyên do là cổ kể lúc mà còn làm ăn bình thường á thì gia đình của cổ không có đến nổi gì hết cũng có dư giả có thời gian đi đến chùa tham dự pháp tu giống như quý phật tử này còn đi làm từ thiện nữa cái làm ăn tốt quá cái mở mang thêm phát triển cơ sở làm ăn của mình mà phát triển như vậy không có vốn phải vay nợ vay nợ ngân hàng vay nợ vay nợ nhà nước rồi cứ dai làm ăn lên lên tưởng sao làm đâu thất bại đó lúc mà làm ăn nhỏ thì được nha đến làm đến khi làm ăn lớn không có thời gian đi chùa không có thời gian tạo phước rồi cái mấy đứa con á đám con mấy đứa nó phá từ từ nó thấy làm ăn khá đó rồi cái nó phá của đứa thì ăn nhậu đứa thì cờ bạc đủ thứ hết cho nên nó cứ thâm thủng thâm thủng sao mà bây giờ mắc nợ 200 tỷ quý vị ơi mình nghe mình lạnh mình luôn hỏi bây giờ làm sao chỉ có Phật Bồ Tát cứu nói Phật Bồ Tát cũng phải bó tay không có cứu được đâu quý vị con nói thật làm ăn lớn mắc nợ lớn làm ăn nhỏ mắc nợ nhỏ làm ăn lương thiện có chút đỉnh vậy quá quý rồi quý vị đời sống như vậy là hạnh phúc lắm rồi nếu quý vị bằng lòng với đời sống hiện tại đừng có tham muốn nhiều tham muốn nhiều đau khổ nhiều lắm quý vị ơi mà không bao nhiêu cho thỏa lòng tham với một đời sống nè cơm rau đỡ dạ đói nhà cỏ che gió sương người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương xin kể với phật tử nghe câu chuyện có cái ông này ông à, xuất thân từ cái diện mồ côi cái ông ở trong diện mồ côi mười mấy hai chục năm cái ông ra ông ra cái ông lập gia đình ông lập gia đình xong cái cưới vợ rồi sanh con hàng ngày công việc của ông đó là đi mua dây chai đẩy chiếc xe ba gác cọc cặp vậy đó đi mua dây chai rồi có khi đi lụm lon đi móc bọc để đánh đổi có ba bữa ăn trong ngày rất là khó khổ cái bữa hôm nọ ông đi ngang qua một ngôi chùa ngay ngày lẹ rầm lớn đó, nơi ngôi chùa này có cái lễ hội cúng rằm phật tử về đó rất là đông người ăn mặc sang trọng có đủ thành phần hết cái ông ngồi ông ngồi ông nghỉ mát ở bên ở bên kia đường trong nhìn qua trong bỏ chiếc xe bên đường đi thẳng vô chùa cái ông gặp một nhà sư à, nhà sư mới hỏi vậy chứ bác ơi bác tìm ai tại vì ông lần đầu tiên bước vô chùa cho nên ông nhìn giáo giác ngơ ngác mới hỏi bác ơi bác tìm ai ông bác này nói tôi muốn tìm ông phật đó thì tưởng là muốn tìm phật thì nói à bác muốn tìm phật cả phật ở trên chánh điện á bác lên đó tìm đi nói tôi muốn tìm ông phật để tôi hỏi cho ra lẽ cái thầy trụ trì này mới giật mình á ủa bác tìm phật để hỏi chuyện gì vậy tôi muốn tìm ông phật để cho tôi hỏi một cái, cái điều này nè phật là có phải là từ bi cứu khổ ban vui cho chúng sanh hay không tại sao Phật là từ bi cứu khổ ban vui cho chúng sanh mà để cho tại kẻ ăn không hết người lần không ra tại sao cả cuộc đời tôi nghèo khổ như thế này tại sao ông bất công quá vậy mà ông để cho người ta giàu mà ông để bắt cho tôi nghèo cho nên tôi mới gặp ông tôi hỏi cho ra lẽ tại sao phật từ bi không bình đẳng ban phát hạnh phúc cho chúng sanh mà khiến cho người nghèo người giàu người hạnh phúc người đau khổ tôi hỏi cho ra gì cái thầy trụ trì mới nói thôi rồi bác ngồi đã đi thầy mắc bận chút xíu nữa thầy dẫn bác lên tìm phật nha ngồi đây chơi chút đi giờ thầy mất công việc rồi cái ông bác này nói được chút nữa thầy lợi thầy dẫn tôi đi gặp ông phật nha cái ông bác đó ông ngồi ngay cái băng đá ngay đài quán âm thì ông thấy một chiếc xe hơi người ta ăn mặc rất là sang trọng cái ông này ông mặc nguyên bộ đồ vest tay cầm cái cặp tát cái ông nói người sao mà sang dữ ta chắc ông này cũng giám đốc nè cho anh thấy ông mà ăn mặc sang trọng vô ngay cái đài quan âm cho ông quỳ xuống ông thắp nén hương trong khấn giá ngồi cái bên lắng nghe con nói gì vậy thì mới nghe cái ông mà ăn mặc chủ cả sang trọng đó nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quán thêm bồ tát Bồ Tát ơi của con giới con khổ quá Thấy con ăn mặc bánh bao ở bên ngoài sang trọng vậy đó Mà con mắc nợ trong ngân hàng 10 tỷ Bồ Tát ơi Bồ Tát cứu con giới Cái ông này cũng quay lại nói Trời ơi ăn mặc bánh bao vậy mắc nợ 10 tỷ hả Rồi rồi xong cái ông đó ông lại xong đi ra Cái gặp một cô nọ đeo vàng đỏ tay hết trơn nha vô lại mà khóc thúc thích cái nói bà này bà giàu vậy mà không biết bà khổ gì bà bà vô đây bà lại bà khóc vậy ta lắng nghe cô bà nói gì thì thì ra cái cô này cô vô cô lại nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quán thêm bồ tát con có tiền có bạc nhà cao cửa rộng để làm chi mà con mắc phải căn bệnh ung thư rồi bồ tát ơi và bác sĩ cho con biết con còn có 3 tháng nữa thôi tiền muôn bạc bể mà bây giờ cũng không mua được cái mạng sống và sức khỏe của mình con phải làm sao đây nếu mà con lỡ chết đi chắc chắn tài sản tiền của con để lại đó ông chồng của con có vợ bé cho con vợ bé nó ăn hết cho nên con biết làm sao Bồ Tát cứu khổ cứu nạn giúp cho con tay qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ cô ta khóc than kể xong rồi lui ra kê chút xíu nữa Đến một cái chàng thanh niên khoảng chừng 20 tuổi Vô cái lại Đức Quan Thế Âm Mới nói rằng Bồ Tát ơi cứu con giới Làm sao giết được người trong bọng Con bồ con nó đá con rồi Bồ Tát ơi Nó quen với con được 3 năm Bây giờ nó chê con nghèo nó đá con rồi Mà không làm sao con quên được hình bóng của con bồ Con con cứ nhớ nó mãi à Bây giờ con phải làm sao con bị thất tình rồi Bồ Tát cứu con với Bồ Tát ơi cái anh chàng ta mới vừa lui ra thì một cái cô gái ẩm đứa con nhỏ ngồi ở đài quán âm khóc tiếp nữa bồ tát ơi bồ tát cứu con với bồ tát ơi con có mắt cũng giống như không trồng vậy đó phận gái lên đêm giữa chợ đời 12 bến nước dược dòng khơi rủi hai con gặp phải nhầm cái bến đục một kiếp hồng nhan tuổi hậu đời trên thế gian này có trăm ngàn đàn ông con chọn người nào con chọn phải một cái ông chồng sáng xỉn chiều sai tối lai lai dài xị nó đập nó đánh nó chửi con tối ngày con khổ quá bồ tát ơi ông bác này ông ngồi có 15 phút à, mà mộng chứng kiến không biết bao nhiêu nỗi niềm tâm sự khổ đau của bao nhiêu người cái ông nghe xong rồi cái ông đứng dậy cái ông cười ông đi ra ông ra cái ông gặp ông sư trụ trì nãy cái ông sư nói rồi sao dẫn lên gặp phật mà giờ bắt đi hôn tôi dẫn bắt lên chánh điện gặp phật thì ông bắt này nói thôi khỏi đi thầy hỏi sao vậy nãy giờ tôi ngồi đây có 15 phút mà tôi nghe bao nhiêu hoàn cảnh khổ đau tôi xét lại tôi còn ngon lành hơn mấy người đó nhiều nữa tại vì tôi nghèo nhưng mà tôi có sức khỏe tôi nghèo nhưng mà tôi có một mái ấm gia đình tốt vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau mấy đứa con của tôi hiếu thảo tôi nghèo tiền nghèo bạc nhưng mà gia đình tôi hạnh phúc lắm tôi thấy tôi còn sống hơn mấy người đó nhiều nữa cho nên tôi thấy trên đời này cũng công bằng lắm đó nha công bằng ở chỗ nào mỗi người có một cảnh khổ khác nhau không ai giống ai phải không quý vị gợi một điều rằng quý Phật tử nên nhớ nha trong cõi đời này tiền muôn bạc bể giàu sang vinh hoa phú quý đi nữa nhưng mà lẫn quẩn lanh quanh cùng trong một bể thảm thôi quý vị để khổ mênh mông sóng ngập trời thác trần chèo một chiếc thuyền chơi thuyền ai ngược gió ai xuôi gió ngoảnh lại cùng trong bể thảm thôi ở trong cõi ta bà này cái chỗ nào cũng khổ hết vị kính khuyên quý vị ý thức giác ngộ ta bà là đau khổ không có cái gì để tham luyến hết sống kiếp sống tạm này nhất tâm niệm Phật để về Tây Phương chấm dứt dòng sanh tử luân hồi đau khổ đi quý vị ơi chứ cõi đời này khổ lắm còn nếu mà tạo ra tiền của tài sản tại vì mình là cư sĩ tại gia mà mình phải có làm ăn làm mới có ăn chứ gặp nhau thì hỏi cỡ này làm ăn làm sao chứ đâu có nói cỡ này ăn làm sao phải không phải có làm mới có ăn cho nên hỏi câu chào hỏi cỡ này làm ăn làm sao thì tức là có làm mới có ăn mà trong phương cách để ngành nghề để làm việc để có tiền có của tạo ra tài sản để nuôi sống bản thân giúp đỡ gia đình đó phải chọn một nghề nghiệp lương thiện đạo đức lấy nền tảng đạo đức làm căn bản mà một người sống đạo đức rồi thì không làm tổn hại chúng sinh một người sống đạo đức rồi thì không gian tham lừa đảo giật dọc cướp đoạt gian trá lừa dối chiếm hữu chiếm dụng tài sản của người nha quý vị nếu ai tạo ra tiền của tài sản bằng nghề nghiệp lương thiện sống đời đạo đức thì người đó sẽ trải nghiệm được niềm an lạc thứ nhất đó là an lạc khi tạo ra tài sản một cách hợp pháp hợp lý Niềm an lạc thứ hai của người cư sĩ tại gia Sống giữa cõi đời trần tục Trong bài Kinh Tăng Chi Bộ này Đức Phật dạy Đó là niềm an lạc khi chúng ta biết thọ dụng tài sản một cách hợp pháp hợp lý Tức là tiền của tài sản mình tạo ra Mình biết cách để xài kính thưa quý vị tiền biết xài thì đồng tiền đó hiền giống như là phật tiền chẳng biết xài tiền giữ như là ma phật ma chỉ tại người ta chứ tiền với bạc vốn là vô tri nha quý vị đừng vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm nhân tính của một con người và khi tiền của tài sản chúng ta đã tạo ra được rồi phải biết cách để sử dụng quý vị đức phật dạy người cư sĩ tại gia tài sản tiền của mình làm ăn có được đó quý vị chia ra làm bốn phần để thọ dụng đây phần thứ nhất chi tiêu cho việc ăn mặc sinh hoạt đời sống hàng ngày phần thứ hai quý vị để dành đó vào cái quỹ tiết kiệm phòng khi tối lửa tắt đèn cần đến phần thứ ba nuôi cha nuôi mẹ để làm gì để đền ơn đáp nghĩa cha mẹ là người sanh ta ra nuôi ta khôn lớn trưởng thành trong lúc tuổi già xế bóng bổn phận làm con phải hiếu thảo với cha mẹ nếu mình hiếu với mẹ cha con cũng hiếu với ta khác gì nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con hiếu làm gì uổng công lắm quý vị nhớ là hãy nuôi cha nuôi mẹ đền ơn đáp nghĩa còn cái phần thứ tư đó là quý vị gửi vào ngân hàng phước báo qua phương cách bố thí và cúng dường đi quý vị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 Ông thường hay cung cấp giúp đỡ cho những người cô bần quả độc Cho nên tên của ông là Tu Đạt Mà người ta gọi ông là cấp cô độc là vậy đó Rồi ông lại còn phát tâm cúng dường cho Tam Bảo ủng hộ chư tăng tu học mỗi ngày như vậy ông xếp bát cúng dường khoảng 700 500 700 vị tài sản ông làm ra bao nhiêu thì ông đem bố thí cúng dường hết quý vị nhưng mà quý phật tử biết không ông ta dám bỏ vàng ra để mua cái khu vườn của thái tử kỳ đà đó xây dựng cái tịnh xá kỳ hoàng cúng dường cho phật và chư tăng đó dám bỏ vàng lót trong khu vườn đó tại vì thái tử kỳ đà đâu có chịu bán khu vườn đó đâu mà nói chơi chừng nào ông trải vàng lót đi tôi bán cho ông thấy cái khu vườn của thái tử kỳ đà nó gần với thành xá vệ rất thích hợp làm nơi để cho phật và chư tăng lưu trú để đi khất thực về cũng gần mà rồi cũng là không có xa thành phố quá mà cũng không gần thành phố gần thành phố quá thì nó ồn ào ảnh hưởng không tốt cho việc tu tập của chúng ta mà xa thành phố quá thì nó lại bất tiện cho cái việc đi khất thực của chư vị tỳ kheo mà thấy cái khu vườn của thái tử kỳ đà rất là hợp lý cho nên cấp cô độc trưởng giả mới đến năn nỉ thái tử kỳ đào mua ông kia ông giàu ông đâu có bán mà ông nghe ông này năn nỉ hoài ông nói chừng nào ông lót vàng ông trải vào khu vườn đó thì tôi bán cho tưởng nói vậy thôi trưởng giả cấp cô độc về lấy xe bò chở vàng lót khu vườn đó bỏ vàng ra mà mua khu vườn đó Thái tử Kỳ Đà giật mình Không biết là Sa môn Cù Đàm là một người như thế nào Mà cái ông này ổng trọng đức Mà ổng khinh tiền của tài sản Ổng dám bỏ xả thế như vậy Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói Thôi cái số giường mà giường á ông trải đồ tôi bán cho ông nhưng mà còn cái số cây còn lại á, chưa có lót vàng trải vàng thôi cho tôi cúng giường luôn cho sa môn cồ đàm đi tức là cúng giường cho phật đi ông ta làm những việc phước lành như vậy thì cuối đời đó, lúc bấy giờ có cái ông bà la môn nọ trong thành xá vệ cái ông nghĩ gì nè không biết cái ông trưởng giả cấp cô độc ông phát tâm xả thí cúng dường như vậy cả đời mà sao không có cạn kiệt tài sản của ông ông làm nhiêu cái ông có ông cúng mà ông cứ có hoài có hoài không hết khi tìm hiểu thì mới thấy ở trong nhà của ông cấp cô độc này có nuôi một con gà trống mà trên cái mồng của con gà trống đó nó có một cái viên ngọc siri người ấn độ họ có một cái tập tục rằng viên ngọc siri đó là một viên ngọc như ý nhà nào mà có là phát tài đó nha vì vậy cho nên ông bà la môn này ông nghĩ nhà của trưởng giả cấp cô đọc Trên cái mồng của con gà trống có viên ngọc CD đó là viên ngọc như ý Khiến cho trưởng giả được phát tài chứ gì Ông mới nghe đồn là trưởng giả cấp cô độc phát tâm xả thí Cho nên ông đến ông xin Ông mới nói trưởng giả ơi nhà tôi cũng có nuôi một con gà Mà con gà nhà tôi nó gái nó không có đúng giờ đúng giấc gì hết Tôi làm nghề nhà giáo dạy học Mà tôi cứ bị bê trễ hoài Tôi biết ông thực hành cái hạnh bố thí tôi thấy nhà ông có nuôi con gà trống đó tôi muốn xin ông con gà ông có thể nào cho tôi con gà trống nó được hay không đâu có biết cái ý của ông này như thế nào trưởng giả cấp cô độc nói được tưởng cái gì chứ xin con gà tôi bố thí liền đem cái con gà trống ra đưa trao tay vừa thấy bưng con gà trống ra thì cái ông bà la môn này ông thấy ông khoái rồi nha tại vì ông nhìn trên cái mồng có cái viên ngọc siri rõ ràng là viên ngọc như ý ông muốn xin con gà đó để ông xin cái viên ngọc như ý đem về nhà ông để ông làm ăn phát tài đó quý vị ông chủ giả mới vừa đem con gà trao tay cho ổng, ổng cầm tới con gà cái viên ngọc siri trên cái mồng của con gà nó rớt ngay cái đầu bà vợ ông cấp cô độc nó rụng xuống nó rớt ngay đầu của bà vợ ông cấp cô độc cái ổng cầm con gà rồi mà đâu có ngọc như ý đâu cái ổng ổng nhìn lại ổng nhìn lại thì cái cái trên à, à, lần thứ hai là không phải rớt ngay đầu bà vợ mà rớt ngay cái cây gậy của ông cấp cô độc cái ông này ông đảo lại nha ông nói cỡ này tôi đau lưng quá đi không muốn muốn nổi và tôi thấy ông có cái gậy này ngon quá ông có thể làm cho tôi cái gậy không cái trưởng giả cấp cô độc nói nè tặng ông luôn mới vừa trao cái gậy đó thì cái viên ngọc đang nằm ở trên đầu gậy nó rớt xuống ngay cái đầu của bà vợ ông cấp cô độc nhìn thấy như vậy cái bà la môn nó không lẽ xin vợ người ta phải không quý vị trong nói rồi phước ai nấy hưởng Không có thể nào chiếm đoạt, chiếm hữu, chiếm chiếm đoạt được cái phước báo của ai Mà phước ai nấy hưởng rồi quý vị Quý vị cứ tu phước xả phí nha quý vị Sử dụng đồng tiền Nếu mà quý vị biết cách xài, biết cách sử dụng Thì nó tạo ra phước báo quý vị hưởng hoài Nó không bao giờ cạn kiệt Còn phước dù đến tận trời xanh mà hưởng hoài Mà không biết tu phước nữa thì gió vô thường đến quá thành hư vô đó quý vị có nhiều người có phước lắm làm ăn khá giả lắm mà không biết tu phước hưởng phước không mà quý vị cái đùng một cái làm ăn thất bại trắng tay mà còn đổ nợ đổ nần nằm nữa cho nên quý phật tử nên biết đồng tiền mà chúng ta sử dụng xài hợp pháp hợp lý đó bằng phương cách thọ dụng biết bố thí biết cúng dường tăng trưởng phước báo sống đời an lạc hạnh phúc ở phương diện thứ hai đức phật dạy chúng ta hãy thọ dụng dụng tài sản một cách hợp pháp hợp lý qua phương cách bố thí và cúng dường của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị quý phật tử à, có nghe câu chuyện của ông thủ phù không ở nơi biên hòa tỉnh đồng nai đó có một cái ngôi chùa cái ngôi chùa à, trúc thọ người ta còn gọi là ngôi chùa thủ hồn là câu chuyện của ông thủ hồn như sau ông thủ hồn này ông làm quan thơ lại vào triều đại nhà nguyễn ở nước nước việt nam chúng ta ông làm quan thơ lại giết lách thì nhờ cái tài giết lách của ông á, cho nên người ta mà có tội nha chỉ cần hối lộ với ông thôi thì ông sẽ giết thành trắng án còn người nào mà không có tiền á, dù vô tội cũng phải ghép thành có tội 20 năm làm nghề thơ lại Ông thủ hồn đây Ông đã tạo ra rất nhiều nghiệp xấu ác Mà ăn hối lộ tiền quá nhiều làm giàu trên xương máu của nhân dân rồi ông tiếp tục cho dai ăn lời dữ dằn luôn người đời họ tháng quán ông chỉ có một cái duy nhất đó là ông rất thương bà vợ của mình nhưng không may bà vợ của ông thủ hùng lâm trọng bệnh và qua đời một đêm hôm nọ đang ngồi nhớ bà vợ của mình xong rồi ông mới vào phòng trăn trở ngủ không được đến lúc nửa đêm chợp mắt ngủ được thì thấy bà vợ của ông về nắm tay dẫn ông đi chơi hiếu gì cảnh đi không dẫn dẫn ông thủ hùn xuống dưới cảnh giới địa ngục với vị ơi ông thấy nào là vặt dầu lò lửa núi đao rừng kiếm hành hình tội nhân đi ngang qua một cái chỗ nọ thấy một cái chảo dầu thiệt là lớn luôn nha mà không thấy tội nhân nào trong đó cái ông thủ phù ông bước lại ông mới hỏi cái chảo dầu này để dành cho ai vậy sao không thấy người nào hết thì ông thấy ngu đầu mãn diện lúc đó mới trả lời mới nói rằng cái chảo dầu này để dành cho ông võ hữu hoàng còn gọi là thủ huồng ở nhân gian ông làm những chuyện xấu ác cho dai ăn lời cắt cổ thêm cái rút máu của đốt xương máu của bá dao bá thánh nữa do đó sau khi chết xuống cái chảo dầu chiên giòn này nè ông nghe tới tên mình rồi ông đổ mồ hôi hột cũng xuất hạn mồ hôi ông giật mình ông thức dậy cho nhớ đến cảnh giới địa ngục nhớ đến những điều tội lỗi mà mình làm mấy chục năm qua ông sợ rồi cho ông phát tâm bố thí cúng dường với vị ơi ông giường ông đem bao nhiêu tiền của tài sản ông xây dựng cái ngôi chùa chúc thọ ở ngay ở ngay biên hòa đồng nai đó rồi cái ổng lấy tre ổng bắt làm cái nhà bè để giữa hai con sông đồng nai và sông sài gòn đó ổng cất cái nhà bè đó để làm gì lương thực ông để vào trong đó khách mà những người dân mua bán trên con sông Đồng Nai sông Sài Gòn đó mà thiếu cái gì cứ vào cái cái cái bè đó mà cứ lấy nào là gạo mì dầu nước tương gì đó ông bố thí hết quãng đời còn lại của ông là bố thí cúng dường xây chùa đắp lộ bắt cầu ông làm không biết bao nhiêu việc công ích sau khi ông chết đi rồi thì ông tái sanh không phải xuống địa ngục nha tại vì ông biết chuyển nghiệp mình mà sợ tội rồi ông đã làm những nhiều việc phước lành như vậy sau khi ông chết đi rồi thì vào đời vua đạo quan cũng là triều đại nhà Thanh ở bên Trung Quan khoảng năm 1720 30 gì đó thì có vua Đạo Quang ra đời. Vua Đạo Quang ở Trung Quốc đời nhà Thanh khi sinh ra trong lòng bàn tay của vua Đạo Quang có một hàng chữ Đại Nam Gia Định Hữu Hùng vua đạo quang mới nói mình không biết có liên quan gì đến đại nam là đất nước việt nam gia định là cái xứ gia đình hồng hữu huồng chắc chắn là tên gọi của người kêu vua đạo quang mới sai sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta và hỏi lai lịch về ông Thủ Huồng thì nghe người ta kể lại về cuộc đời của ông Thủ Huồng ban đầu xấu ác sau này biết phát tâm bố thí cúng dường xây chùa bắt cầu đắp lộ đó nghe nói vậy cái ông biết ông vua đậu quan ông biết lai lịch của ông là nghe đời trước mình là ông thủ nguồn mà nhờ cái phước báo cuối đời biết bố thí cúng dường tạo phước đó cho nên sanh làm vua đạo quan ở trung quốc quý vị ơi vua đạo quan mới gửi ba bức tượng tam thế phật để cúng dường cho ngôi chùa chúc thọ ở tại biên hòa đồng nai đến bây giờ ba bức tượng bằng gỗ trầm hương chung đó vẫn còn rồi có một nhà giáo ở Cần Thơ nghe được câu chuyện này nhà giáo đó mới làm một bài thơ nói về câu chuyện của ông Thủ Huồng như sau luân hồi nhân quả trả vai luôn đáng kể làm gương có thủ huồng cho nợ nặng lời diêm chúa giận kiếm tiền bất chánh thế nhân buồn bắt cầu xây lộ ân nghìn ức bố thí cúng dường đức vạn muôn còn có đạo quan tâm thế phật kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn đó là bài thơ mà nhà giáo ở tại Cần Thơ để tặng cho câu chuyện của ông Thủ Hùng Luân hồi nhân quả trả vai luôn đó Đáng kể làm gương có ông Thủ Hùng này nè Nhờ ông biết hồi tâm nha, hướng thiện nha Ông làm những việc công đức Cho nên ông thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục mà sanh làm vua Quý Phật tử đời nay mà tạo phước á Quý Phật tử có muốn đời sau mình làm vua hay là làm hoàng hậu công chúa không quý vị mình với ông thì có muốn làm vua không? Dù là vua của cõi đất hay là chúa của cõi trời Đức Phật bảo rằng cũng không sao sánh được cái quả vị tu đà hoàng quý vị chúng ta làm phước đây không mong cầu phước báo làm vua ở cõi người hay làm hưởng phước ở cõi trời mà chỉ hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ đem tất cả những công đức phước lành hồi hướng một đời này vãng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi đau khổ nha quý vị còn làm vua làm chúa gì cũng khổ cũng sanh tử luân hồi hưởng hết phước dẫn bị xa đọa cho nên chúng ta phải biết thọ dụng tiền của tài sản một cách hợp pháp hợp lý để sống đời an lạc đó là pháp thứ hai pháp thứ ba đức phật dạy niềm an lạc khi chúng ta không mắc nợ ai là sống hạnh phúc an lạc quá rồi quý vị xin hỏi nhỏ hỏi nhỏ mà hỏi thiệt quý phật tử trả lời quý phật tử có mắc nợ ai không có không quý vị nếu mà bây giờ có mắc nợ thì thôi lo kiếm trả đi quý vị trả cho nó nhẹ ngày mình có bao nhiêu mình sử dụng bấy nhiêu mình đừng có dai nợ sống không yên mắc nợ rồi lo rầu buồn mình nếu mà bất ngờ vô thường nó đến mà chưa kịp trả đó quý vị đừng nghĩ rằng quịch được nha không có quịch được đâu quý vị không trả đời này đời sau cũng trả như có câu chuyện cái ông này nè ông đi vay nợ ông làm ăn không được ông đi vay nợ người ta mà ông lười biết kinh khủng luôn làm không có được bao nhiêu hết trơn mà toàn là đi vay nợ người ta để kiếm ăn qua ngày rồi cái giới lời hứa là cho tôi mượn tháng năm gì đó tôi trả mà hứa không trả người ta cái một hôm ông trúng gió ông chết ông chết xuống ông gặp diêm la dương đó quý vị cái diêm la dương nói ngươi được hơn người mà sống một đời sống vô nghĩa quá ngươi lại còn dai nợ mắc nợ đầy hết bây giờ ta bắt ngươi tái sanh trở lại làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa để trả nợ cho chủ mà ngươi đã dai cái người mắc nợ mới giơ tay lên xin cho con có ý kiến thưa diêm la dương diêm la dương mới nói ngươi xuống đây mà ngươi còn đòi hỏi có ý kiến nữa sao ông ta mới nói nhưng mà ngài cho con nói ý kiến của con đi nếu mà ngài thấy hợp tình hợp lý thì ngài chuẩn tấu còn nếu mà ngài thấy không hợp tình hợp lý xem như con chưa đề nghị với ngài Diêm La Dương nói vậy chứ ngươi có ý kiến gì nữa nói cho ta nghe đi Gã mắt ngọn mới nói buông tâu Diêm La Dương Xin ngài đừng bắt con tái sanh trở lại làm trâu, làm bò, làm lừa, làm ngựa Mà hãy cho con tái sanh trở lại làm cha chủ nợ đi Diêm La Dương nghe xong nói có ai đời mắc nợ người ta mà đòi làm cha người ta không Đâu cái ngươi nói cái đạo lý thử cho ta nghe con Cái người mắc nợ này mới nói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 chỉ có làm cha làm mẹ mới hy sinh cả cuộc đời tận tụy lo cho con mà không mong cầu đền trả phải không quý vị cho con làm cha con mới trả được số nợ này Diêm La Dương nghe ổng phân trần như vậy Cái suy nghĩ nói Cái thằng này nó nói có lý nha Làm trâu, làm bò, làm đùa làm ngựa Trả 18, 20 năm sau hết số nợ này Rồi ta chuẩn tấu cho con đó Cho con tái sanh trở lại Làm cha chủ nợ trả đi con cái câu chuyện nó nghe nó đạo lý mà nó khôi hài nhưng mà quý vị nhìn nghe xong rồi nhận ra được cái đạo lý hay không ai đang làm cha làm mẹ tức là đang trả nợ đó nha cố gắng trả đi nha quý vị đừng có cằn nhằn cử nhữ kêu ca nữa chẳng qua là mình vay bây giờ mình trả con là gì con là nợ đó quý vị ơi có đúng vậy không vui vẻ mà trả đi chẳng qua mình mắc nợ thôi còn bây giờ quý phật tử hiểu biết phật pháp rồi với một đời sống hiểu dục tri túc bằng lòng với những gì mình đang có trong hiện tại đừng có tham muốn dục vọng đua đòi nhiều quá cái dai nợ mắc nợ rồi ăn không ngon ngủ không yên giấc quý vị ơi mà lỡ vô thường đến rồi mà chưa trả xong số nợ đó thì cái dướng kẹt vào đó không có vãng sanh được đâu quý vị cho nên mong sao quý phật tử sống với một đời sống an lạc luôn thiểu dục tri túc đừng có dướng dấp nợ nần ai hết quý vị người ta cho mình mượn không lời cũng thôi tôi nhiêu đó tôi thấy tôi đủ rồi đừng có đua đòi xài sang xài xịn đua đòi quá thấy người ta có một cái điện thoại ngon lành tôi cũng có tôi đi vay nợ để tôi có vay nợ rồi ăn ngon ngủ ngon không đêm ngày vật phòng lo lắng không có giấc ngủ an lành đâu quý vị mong sao quý phật tử luôn ít muốn nha ít tham muốn luôn biết đủ biết đủ là đủ đợi đủ không bao giờ đủ biết biết Nhàn là nhàn, đợi nhàn không bao giờ nhàn Nguyễn Công Trứ đã từng nói Tri túc tiện túc đại túc hà thời túc Tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ Bao nhiêu cho thỏa lòng tham Của kia giới hạn đâu có làm cho ta vui đâu Chỉ khi nào quý vị bằng lòng với đời sống hiện tại của mình Là quý vị cảm thấy tôi như vậy là quá sướng rồi Quá hạnh phúc rồi Nhìn lên mình không bằng ai nhìn xuống không ai bằng mình đó quý vị có một số người tự than thở rằng sao tôi thấy đầu trên sấm dưới cái bà đó, đó bà bằng tuổi như tôi mà sao bà sướng quá bà hạnh phúc quá bà có tiền có bạc con cháu bà ta lo cho bà ta đời sống vật chất quá là sung túc còn mình bằng tuổi như người ta sao mình mình nghèo thiếu thốn đủ thứ vậy nè sao mình nhìn lên chi quá cao quá xa rồi mình tuổi thân tuổi phận sao quý vị không nhìn xuống chút xíu đi giờ này có những người già hơn mình già cất thùng thiết luôn mà phải đi bán từng tờ giá số đi lụm lon đi móc bọc kiếm ba bữa ăn trong ngày khó khăn gian khổ vô cùng đâu có thời gian rảnh rỗi đến chùa học Phật nghe kinh giống như mình hôm nay mình như vậy là mình quá hạnh phúc rồi hãy tận hưởng niềm hạnh phúc an lạc khi chúng ta sống giữa cõi đời này luôn ít muốn biết đủ và không mắc nợ ai đó quý vị cơm rau đỡ dạ đối Nhà cỏ che gió sương Người đời nếu biết đủ Phiền não chẳng còn vương Nếu quý vị biết đủ là đủ à còn bây giờ không bằng lòng thì suốt đời bận rộn cũng chỉ vì vì cái gì vậy lo ăn nè lo mặc nè chuyện áo y nếu ăn mặc đủ rồi vừa ý chưa quý vị chưa phòng trung còn thiếu vợ đương thì nếu vợ đẹp con ngoan đều đủ cả vừa lòng chưa cũng chưa nữa ra vào xe ngựa lấy đâu đi ngựa đã thầm bày xe đã sẵn lại lo không ruộng đất khó thu chi mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu lại sợ không danh phận bị người khi tam phẩm tứ phẩm còn che, ít ngũ phẩm thất phẩm có ra gì nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng lại mơ ước mơ ước hành vua chắc có khi hỏa lòng lên được ngôi thiên tử lại mong muốn hành tiên để sống trường kỳ tham vọng leo thang không ngừng nghỉ vô thường hoặc đến ôm hận đi thôi ta hiểu được mình sanh ra giữa cõi đời này không mang một thứ gì Nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang một cái gì đi Đến đây hai bàn tay trắng Ra đi cũng hai bàn tay trắng Của Trần cũng trả lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần mình lẫn riêng thôi quý vị Sống một đời sống giá trị, ý nghĩa Tạo được chút công đức phước lành nào Làm lợi ích cho ai quý vị cứ làm đi để đời sống hiện tại mình có nhiều niềm vui vui là gì sao vậy niềm vui đó không phải là sự chiếm đoạt chiếm hộ mà đó là niềm vui bởi sự phát tâm xả thí cho đi ban tặng niềm vui hạnh phúc cho tha nhân đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho chính mình đó quý vị ơi rồi quý phật tử đây lại lại bản thân mình đừng để dai nợ nữa nha quý vị hồi đó mình không biết mình dai nợ quá nhiều cho nên bây giờ mình trả cả đời luôn trả còn chưa hết bây giờ già vậy đó mà còn phải trả nợ nợ con nợ cháu nữa nợ tình nợ tiền nợ đủ thứ hết đừng gia thêm nợ mới nghĩa là đừng tạo thêm cái nghiệp xấu ác mới nữa quý vị dừng lại đi thân không sát sanh không trộm cắp không gian dâm miệng không nói dối không nói lưỡi nói chiều không nói lời hung ác không nói lời thiếu giờ trong tâm ý của chúng ta hằng nhớ Phật niệm Phật nuôi dưỡng và phát triển cái đức tính từ bi hỷ xã của Phật nếu mà quý Phật tử làm được điều đó quý vị sẽ sống đời hạnh phúc trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc thứ ba đó là niềm an lạc khi chúng ta không vay nợ mắc nợ ai niềm an lạc hạnh phúc thứ tư bài kinh văn chi bộ này đức Phật dạy đó là niềm an lạc hạnh phúc khi chúng ta sống giữa cõi đời mà không vi phạm những điều tội lỗi sai trái sống đời sống đạo đức không vi phạm luật pháp thế gian không vi phạm vào quy luật nhân quả thiện ác đạo đức mà đức phật đã dạy có nghĩa là niềm an lạc hạnh phúc khi chúng ta biết giữ gìn năm giới sống đời đạo đức không tạo tội không tạo nghiệp sống an lạc hạnh phúc vô ngần luôn quý vị có nhiều người nói nếu mà tôi sống một đời sống đạo đức lương thiện nha tôi không có sát sanh hại vật cũng như là không gian tham trộm cắp của ai cũng như là bản thân của tôi sống tốt đời đẹp đạo thì tại sao tôi gặp tôi gặp những chuyện xui rủi không may đến với mình hoài còn tôi thấy đầu trên sấm dưới người ta ăn ở xấu ác thì sao người ta gặp điều hơn đến với họ nếu chúng ta tin hiểu nhân quả mà hiểu nhân quả chỉ có một đời này một chiều như vậy là quý vị chưa hiểu gì đâu Nhân quả nó không cả ba đời Cái nhân hiện tại chúng ta gieo trồng tốt lành Mà nó chưa trổ quả là tại vì mới gieo hạt giống hôm qua bữa nay đòi gặt hái làm sao có được phải trải qua thời gian đúng thời kỳ cũng giống như mình gieo giống lúa hai tháng rưỡi sau mới gặt hái vậy đó còn những cây lâu năm đó thì phải dài năm mới trổ thành quả quý vị mới gieo giống mà đòi gặt hái không được đâu còn cái quả mà chúng ta gặt hái hiện đời mà nó không vừa ý mình đó thì đó là do cái nhân xấu ác đời quá khứ chúng ta gieo trồng nó đã đủ duyên đúng thời kỳ trổ thành quả rồi quý vị phải tin hiểu nhân quả sâu sắc như vậy và xin kể quý phật tử nghe một câu chuyện vào đời nhà tống ở bên trung hoa thì chắc quý phật tử đây đã từng nghe câu chuyện của bao thanh thiên bao đại nhân bao công đó quý vị ông ta là một vị quan rất là thanh liêm lần nọ bao đại nhân mới được nhà vua giao cái nhiệm vụ là đi kinh lý vòng quanh trong đất nước để xem tình hình đời sống của nhân dân như thế nào đi một năm thì trên bước đường đi vòng quanh trong đất nước thì bao thanh thiên đại nhân đã dừng lại một ngôi làng quê nọ và chứng kiến người ta bu lại trước cái xác chết của một ông viên ngoại ông viên ngoại trong làng đó là một người đạo đức lắm quý vị ơi sống tốt đời đẹp đạo phát tâm xả thí như này nha bản thân của ông như ngoại này có tiền nhiêu đem cúng chùa hết đất đai vườn tược cũng cúng cho nhà chùa để làm nơi mà phật tử đến tu học rồi tuổi già cái viên ngoại mới đi vào trong chùa để ở tại vì tài sản cố thí hết cũng dường hết rồi mới vừa vô chùa ở thì viên ngoại mắc bệnh mù mắt mù cả đôi mắt mập mù ba năm trời ba năm bị mù lòa đi đứng khó khăn cái gì cũng phải nhờ người giúp đỡ rồi một hôm nọ trong làng đó cái cầu bị sập cái cầu này ngày xưa ông dương ngoại bắt đó bây giờ nó sập rồi cái người dân họ mới hùng tiền với nhau để xây dựng bắt lại cái cầu đó họ mới nhớ đến cái công của ông viên ngoại trước đây là ông viên ngoại bắt cái cầu này cho nên mời viên ngoại đến để cùng khấn nguyện cho cái công trình xây dựng cái cầu này mau thành tựu viên mãn mọi người đang quỳ nguyện hương thì ông viên ngoại ông cũng được dẫn đến đó để ông cầu nguyện đang quỳ nguyện hương cái mây đen kéo đến trời đổ một cơn mưa mạnh ai mới chạy nấp mưa ông viên ngoại ông muộn đâu thấy đường đâu ông đang lạng quạng vậy nè xét đánh ông chết tại chỗ đó người dân họ hết lời tháng quán và họ nói rằng trời bất công quá đi một con người ăn ở hiền đức tốt lành như thế này mà tại sao lại bị mù lòa còn bị xét đánh chết nữa tại sao trời không đánh mấy cái người ăn ở độc ác bất hiếu chữ cha mắng mẹ mà các ông này hiền đức như vậy mà lại bị cái quả báo không tốt chút xíu nào hết họ mới nói trời bất công phật không có linh họ kêu ca thán quán như vậy bao đại nhân đi ngang qua thấy người dân họ xúm xích họ họ mới thương tiếc và trách móc trời phật cái bao đại nhân bước đến nghe lại câu việc câu chuyện của ông viên ngoại này cái bao đại nhân cũng thốt lên câu nói quả thật trời bất công phật không linh cái bao đại nhân mới giật cái bàn tay trên cái xác của ông viên ngoại chết rồi đó Dạch bàn tay của ông viên ngoại Nhiều quá quất ức đi Cho nên bao thanh thiên đại nhân nghe những lời than quán của người dân đó Mới viết vào tay của viên ngoại ba chữ Phật không linh Nói là Phật không có linh Rồi cái đem xác của viên ngoại đem đi chôn Một năm sau Bao đại nhân trở về nơi kinh thành để diện kiến nhà vua trình tâu lại những việc mắt thấy tai nghe trong khi làm nhiệm vụ đi kinh lý thì kể câu chuyện có kể câu chuyện ông dương ngại nè sau khi kể xong câu chuyện đó rồi thì bỗng dưng quan quân đầu gia vào cấp báo cấp báo xin đệ hạ nhập cung ngay lập tức bởi vì hoàng hậu đang đập đầu khóc lóc hoàng thái tử mới sanh ra mấy ngày nay mà hoàng thái tử cứ khóc miết rồi khóc mà dỗ không được tìm cách nào cũng không dỗ được cái nhà vua nghe nói hoàng hậu đang bực tức bởi vì không dỗ được không biết là hoàng thái tử bị bệnh gì mà không ai dỗ được hết khóc ngày cũng như khóc đêm nhà vua mới quay lại nói bao đại nhân khanh hãy theo trẫm vào coi thái tử bị cái gì khi vào trong thì vừa gặp được bao đại nhân thì hoàng tử đang nằm đó thấy bóng của nhà vua với lại bao đại nhân bước vào vừa thấy hình bóng của đa bao đại nhân hoàng thái tử nín khóc liền cái nhà vua quay lại nói này khanh lạ lùng chưa vừa thấy khanh thì hoàng thái tử đã nín khóc kìa khanh hãy bước lại coi hoàng thái tử sao cái ông bao đại nhân bước lại thì ông thấy đôi tay của hoàng thái tử nắm chặt lại vậy nè theo bao đại nhân bước đến xin nhà vua xin mở cái bàn tay của thái tử ra mới vừa mở ra thì trong lòng bàn tay của thái tử có ba chữ phật không linh cái bao đại nhân nói bệ hạ ơi không phải phật không linh mà phật có linh rồi tại sao vậy ông viên ngoại ông sống hiện đời ông tạo phước cho nên bây giờ ông tái sanh trở lại ông làm con của vua nè có linh hồn, có đó quý vị nhân quả nó rất tương đồng nhưng vì chúng ta chỉ nhìn nhân quả có một chiều thôi cái nhân mới gieo cái muốn gặt hái cái quả cho nên chúng ta nói tại sao trời bất công một con người ăn ở hiền đức mà phải tai ương quạng quạ còn con người ăn ở xấu ác thì gặp chuyện may mắn đến với họ không phải đâu cái chuyện may mắn đến với họ là do cái nhân tốt lành đời trước họ đã gieo trồng còn cái nhân đời này chưa đúng thời kỳ chưa đủ duyên trổ thành quả phải tin hiểu nhân quả như thế để chúng ta từ nay phát nguyện sống đời đạo đức đi nghe quý vị mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn vẫn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay đó quý vị nếu quý Phật tử nguyện sống đời đạo đức dứt các điều ác làm các việc lành chỉ cần quý vị giữ năm giới thôi từ đây cho đến trọn đời không giết hại chúng sanh mà thường phóng sanh cứu vật quý vị sẽ có được phước báo sức khỏe và tuổi thọ từ đây cho đến trọn đời ta giữ cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp mà thường phát tâm bố thí cúng dường quý vị sẽ có được phước báo giàu sang từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của gia đình người ta mà quý vị còn giữ trai giới thanh tịnh thì quý vị sẽ có được cái phước báo đẹp đẽ gia đình hạnh phúc ấm êm từ đây cho đến trọn đời ta giữ cái giới thứ tư sẽ có được không nói dối không nói lời hiu dệt không nói lưỡi đôi chiều không nói lời độc ác luôn nói lời chân thật nói lời từ ái nói lời đoàn kết hòa hợp nói lời mang giá trị thiết thực thì quý vị sẽ có được phước báo uy tín niềm tin và sự tôn trọng của mọi người bởi vì ta nói lời chân thật và từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu không sử dụng những chất kích thích gây sai gây nghiện mà còn thường xuyên đến chùa học phật nghe kinh quý vị sẽ tạo cho mình có được phước báo thông minh trí tuệ năm điều phước báo vừa nêu từ nơi nền tảng giữ gìn năm giới sống đời đạo đức mà có ra nếu quý vị muốn sống một đời sống an lạc qua phương diện thứ tư mà Đức Phật dạy không vi phạm luật pháp thế gian giữ năm giới là không có vi phạm chắc chắn một trăm phần trăm giữ năm giới là quý vị chẳng những không vi phạm luật pháp thế gian mà quý vị còn tránh rất nhiều những điều sai trái tội lỗi và tạo được nhiều cái công đức phước lành để đời sống hiện tại thân khỏe tâm an lạc phước huệ được trang nghiêm sở nguyện tùy tâm chắc chắn sở cầu được như ý kính nguyện hồng ân tam bảo hàng gia hộ cho toàn thể quý phật tử thực hành lời phật dạy qua bốn pháp vừa nêu để đời sống hiện tại quý vị là những người cư sĩ tại gia luôn có niềm an lạc hạnh phúc và giải thoát cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử đây tính tâm được kiên cố đạo niệm được tinh chuyên xây dựng đời sống đạo đức vẹn toàn luôn sống bình an trong ngôi nhà chánh pháp bốn ơn ta nguyện đáp ba cõi đồng nhờ tất cả sang bờ an vui giải thoát và cầu nguyện cho tất cả những chúng sanh đang phiêu bạc nghe tăng được pháp âm giác ngộ hồi tâm quay đầu hướng thiện khổ cảnh tan biến cực lạc sinh về thoát khỏi đường mê đồng quy bến giác người còn kẻ khác lợi ích vô biên pháp giới nhân thiên đồng thành phật đạo vì à, trễ rồi quý phật tử cũng đói bụng à, con giảng một tiếng hơn chút xíu rồi mời quý vị đồng đứng dậy để phòng hướng anh nhân nguyện đem